được xây dựng trong dự án. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, hoàn hảo, có số đó riêng biệt từng căn. Đồng thời xung quanh là hệ thống các khu công nghiệp thu hút nhiều người lao động, mật độ dân số lớn. Hana Garden Mill nằm ngay tại khu vực dân cư hiện hữu, mật độ giao thông thuận tiện cho việc đi lại và di chuyển của con người. Các chuỗi tiện ích ngoại khu của dự án vô cùng đa dạng và phong phú, có thể kể đến như chợ Vĩnh Tân, Trung tâm hội nghị triển lãm Đại học Quốc tế miền Đông, công viên cây xanh rộng 72 hecta, sân golf, khu đô thị BKMX Tokyo. Dự án quy hoạch đồng bộ hoàn toàn đem đến hiệu quả cao trong việc sử dụng. Diện tích sử dụng từ 80 đến 125 mét vuông phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Với giá bán cực kỳ hấp dẫn chỉ 870 triệu trên một nền. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894 today, yeah.